đồ bơi người cá là Tion đã kiểm tra rất là kỹ Tion đã xài test rất là nhiều nè các bạn có coi hết cái trang web của Tion chưa hiện tại có nhiều bạn mua hàng mà không biết cách thức mua hàng sao kính bơi thì Tion đang bán mấy cái kính bơi dành cho vận động viên chuyên nghiệp những bạn mà học bơi thành kình ngư đó nguyên nhân á, xài đồ tốt bởi vì mình xài là nó bền nó lâu mình tập luyện được nhiều tất cả những cái đồ trên trang web của Tion đều liên quan đến người cá và dành cho việc bơi lội đặc biệt nó có cái trang là trang trang sức người cá mà mặc kèm với cái trang sức này nó rất là đẹp các bạn thấy không và đây là những cái mẫu đồ độc quyền luôn nha những cái mẫu trang sức độc quyền dành cho người cá rồi một cái trang tin tức nữa